Kính thưa đại chúng, đến với các quý Phật tử hôm nay, Thầy xin chia sẻ với đại chúng chủ đề Sự nương tựa tối thượng. Bài giảng này Thầy dựa trên Kinh Pháp Cú Phẩm Đức Phật. Đó, thì đại chúng chúng ta cùng theo dõi. Bây giờ chúng ta sẽ vào văn kinh. Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy thế này – loài người sợ hoảng hốt tìm nhiều chỗ quy y hoặc rừng rậm núi non hoặc vườn cây đền tháp à, bài kệ này đức phật dạy loài người sợ hoảng hốt tìm nhiều chỗ để quy y hoặc rừng rậm núi non hoặc vườn cây đền tháp thưa đại chúng lời Đức Phật dạy quả thật không bao giờ là sai. Nhân loại chúng ta có rất nhiều điều sợ hãi. Con người chúng ta, loài người chúng ta từ xa xưa, từ thời tiền cổ đến bây giờ, con người vẫn mang vô số những cái nỗi sợ hãi ở nơi mình, nghe không? Rất nhiều. Chúng ta sợ hãi sợ hãi trước thiên nhiên à, thiên nhiên mênh mông thế này bao la và chúng ta thật nhỏ bé trước thiên nhiên trước trời mây trước sông biển trước núi non chúng ta rất là nhỏ bé à, chúng ta sợ hãi vì mình quá nhỏ bé à, chúng ta sợ mây mưa sấm chớp sợ bão tố phong ba wow sợ động đất, sợ núi lửa, sóng thần. Wow. Đất là đá đè, lũ quét, thiên tai, sợ dịch bệnh, thú dữ, wow. vân vân và vân vân. Cái thiên nhiên này nó cũng gây cho chúng ta vô số cái sợ hãi. Wow. Đấy. Những ai mà à, đã trải qua đấy, mười mấy hai chục năm về trước chúng ta chứng kiến được thấy những cái hình ảnh và các cái đất nước mà họ bị sóng thần, bị động đất. Wow, thật là khủng khiếp. Đấy, động đất, sóng thần ở Nhật Bản mà xảy ra chết bao nhiêu người mà chúng ta thấy khủng khiếp. Được rồi động đất, rồi có những cái vùng mà đất tự nhiên nó nhão ra và cả một cái, cái vùng đấy là chìm trong lún hết vào trong lòng đất luôn cho nên trong kinh bát đại nhân giác đức phật dạy là cõi thế gian này mà cõi đất này bở giòn là như vậy quả thật không bền chắc chút nào mà trái đất này mình tưởng nó cứng chắc lắm nhưng thực sự nó cũng rất bở giòn nó rỗng ở giữa đấy thưa đại chúng đấy. bây giờ chúng ta khoan chúng ta đục nhiều quá vào thế rồi sẽ có ngày nó sụt vào trong mà bên trong thì nhiệt độ nó rất là cao rất nhiều cái dung nham nó nóng chảy trong đấy. chúng ta mà sụt trong đấy thì sụt thì đã chết rồi còn vào trong đấy thì ta, ta cũng thành than hết thôi đại chúng quả thật là đáng sợ khi chúng ta chưa hiểu gì về cái trái đất này thì chúng ta cứ nghĩ nó là, là vững chắc lắm wow. nhưng thực ra nó cũng có vững chắc gì đâu nó giống như là quả trứng ấy, trong cái thiên trong cái vũ trụ này quả trái đất nó cũng chỉ như một quả trứng nhỏ rất nhỏ bé thôi. Dạ. mỏng manh lắm đấy. đấy cho nên thiên nhiên này chúng ta chưa làm chủ được con người cứ nói làm chủ thiên nhiên có làm chủ được gì mấy đâu bão tố vẫn xảy ra wow, sóng thần vẫn xảy ra động đất vẫn xảy ra Đấy. vừa rồi ở hà nội xuất hiện mấy cái hố gọi là hố tử thần ấy đang đêm tự nhiên đất nó sụt xuống những nhà đấy nó rất là sợ hãi phải di tản đi không biết nó sập lúc nào nó lún xuống mấy chục mét ở dưới không biết là đi đâu bơm nước bơm đất vào cứ thấy nó đi đâu hun hút mất ấy. đó đại chúng thấy đáng sợ thật cho mình thấy nó mong manh lắm cho con người ta sợ hãi trước cái thiên nhiên này và vâng. trước tất cả những cái hiện tượng người ta cũng không hiểu nó là gì cho ngày xưa thì cái nỗi sợ hãi càng nhiều mây mưa sấm chớp người ta cũng không hiểu người ta cũng rất là sợ à, rất sợ động đất cháy rừng vào sạt lở vô số cái chuyện khiến chúng ta sợ hãi rồi chúng ta sợ hãi với ngay chính xã hội con người của chúng ta à, cái xã hội này cũng đem cho con người chúng ta biết bao nhiêu sợ hãi nào là chiến tranh và à, ly loạn nào là bom rơi đạn lạc vào vâng. đấy khi mà chiến tranh nổ ra đại chúng thấy khổ không tất cả những ai mà trải qua chiến tranh rồi đều thấy rất là khổ rất thương đau rất sợ hãi không an chút nào đất nước chúng ta đã qua biết bao năm tháng chiến tranh và bao nhiêu người đã hy sinh trong chiến tranh bao nhiêu gia đình và mất mát đau thương rất là khổ ăn không ngon ngủ không yên giấc rất là sợ cái thời chiến tranh ấy chúng ta sợ lắm chỉ sợ mong làm sao cho hết chiến tranh và có hòa bình ăn cháo cũng cũng sẽ hạnh phúc lúc ấy là mong như vậy thầy nhớ các cụ bảo chỉ mong sao hết tiếng súng tiếng bom để được ăn cháo thôi cũng được mà sống ăn cháo mà không có tiếng bom tiếng súng cũng vui lắm hạnh phúc lắm rồi chiến tranh thật đáng sợ thật là khổ và bây giờ thì đại chúng thấy chiến tranh trên thế giới vẫn còn liên miên vào giữa nước nọ nước kia vẫn tranh đấu với nhau vẫn gây hấn với nhau đó rồi trong cuộc sống xã hội cái việc phân chia phân tầng giai cấp à, vua chúa thống trị vua thì ác quan thì tham và gặp phải vua ác quan tham hôn quân bảo chúa thì chúng ta cũng khổ vô cùng thưa đại chúng bao nhiêu nỗi khổ đất nước chúng ta đã trải qua hàng ngàn năm phong kiến chúng ta biết rồi rất là khổ vào Cuộc sống của người dân rất khổ, hà khắc cơ cực bị chèn ép đủ điều, oan ức không biết kêu vào đâu. À, rất rất là khổ, mấy ai thấu tỏ cho. Cho nên ấy, cái cuộc sống nó bấp bênh lắm, nó, nó, nó đầy lo lắng, đầy những cái bất an, đầy bất an. À. Rồi cái nạn phân biệt giai cấp chủng tộc màu da và đầy rẫy ở trong xã hội con người ngay cái xã hội con người của chúng ta nó khiến chúng ta rất nhiều sợ hãi đi ra đường có yên lòng không vào tai nạn tai nạn xe cộ cướp bóc đủ thứ có thể xảy ra đấy ai bây giờ mà có con nhỏ đi học rất là sợ rất sợ tai nạn không biết nào nó xảy ra Đó. thế rồi cướp bóc hãm hiếp đủ thứ ừ làm việc ở cơ quan ở công sở thì sợ ờ, sếp chèn ép sếp không hiểu mình ờ, cấp trên không ưa mình cấp dưới thì lại phản bội mình <laughs> đó đại chúng thấy luôn luôn lo sợ sợ thất nghiệp không có công ăn việc làm đó thưa đại chúng đấy chắc công trong cuộc sống xã hội này ngay xã hội loài người cũng gây chúng ta biết bao những cái phiền khổ những cái bất an lo lắng rồi Đấy. trong cái lúc covid này đại chúng thấy rất nhiều người bị thất nghiệp à, công ty không có việc thì họ phải sa thải thôi mà sa thải thì những người nào mà không có quan hệ tốt thì phải sa thải trước không có năng lực tốt thì phải sa thải trước Đúng không? thất nghiệp rồi đói đói khổ mà đói quá thì lại sinh ra trộm cắp à, gây lên biết bao nhiêu cái bất an trong xã hội đấy đấy là xã hội cũng đem lại cho chúng ta những cái nỗi sợ hãi bất an thế rồi thưa đại chúng chúng ta lại còn sợ hãi ngay cả trong cuộc sống gia đình của chính mình đấy thầy thu nhỏ dần từ xã hội về đến cái gia đình mình ngay gia đình mình mình cũng sợ hãi wow. mình có những nỗi khổ nỗi sợ nỗi khổ là mình sinh ra trong cái gia đình mà bố mẹ không phải là giàu có sang trọng mà bố mẹ mình hèn kém nghèo khổ thân phận mình thấp kém mình cũng khổ mình cũng sợ hãi rồi sinh ra mình thì sao mình thì thân thể không đẹp đẽ không? bị xấu xí đuôi què vân vân cái đấy là cái khổ không bằng chị bằng bằng em mình khổ đấy. thế rồi lớn lên mình lấy chồng thì lại có cái khổ cái lo lắng về chồng về vợ hoàng vâng, lấy vợ lấy chồng sợ rằng vợ chồng không thủy chung người ta phụ bạc mình vào vâng, đấy trong cuộc sống vợ chồng sợ thế vào. Vâng, lo không biết ông chồng này ông có thủy chung mình không hay ông ấy là cưới mình được ba bảy hai mốt ngày rồi ông lại phụ tình đó rất là lo lấy chồng lấy vợ lại phải lo giữ vợ giữ chồng cái lo đấy rất nhiều người phải lo cái đấy chứ không phải là là lấy xong rồi là thả rông đâu sợ phải giữ tìm cách để mà giữ là lo lắng rồi sao nữa cái khổ lo lắng là sinh con cái sinh con thì lúc mà con ở trong thai thì chẳng biết nó nó lành hay là nó què hay nó tật nguyền và và rất lo là trai hay gái cũng lo đại chúng thấy không sinh con ra rồi nuôi con cũng đầy lo âu sợ hãi nó ốm đau xài đèn không biết thế nào mạng sống rất là mỏng manh đối với đứa trẻ rất lo rồi lo con nó lớn lên nó thế nào nó có học hành được thành người không hay nó hư đốn wow. nó lại hư hỏng bất hiếu bất nghĩa cũng sợ hãi cũng lo lắng đấy cứ hỏi ông bố bà mẹ nào chả lo cũng lo cũng sợ wow. rồi lo tài sản của mình thất thoát sự nghiệp công danh của mình đổ vỡ bao nhiêu thứ lo ngay trong cái gia đình nhỏ bé của chúng ta đấy đầy cái lo và sợ hãi rất là lo thưa đại chúng ạ đấy các ông bố bà mẹ tối ngủ vắt tay lên chán nghĩ về những cái này lo lắm mà bây giờ cái thời covid này thất nghiệp này không công ăn việc làm lấy tiền gì nuôi con con mình lại không được đi học đi hành ở nhà rồi nó sinh hư sinh hỏng làm sao đây bao nhiêu xứ sợ, lo lắm và thưa đại chúng, cái lo nó còn đến ngay với chính bản thân mình. Tự thân mình, mình đã lo rồi. Wow! Thân mình làm sao? Mình, nếu mình bị tai nạn thì sao? Wow! Rồi cái già nó vẫn đến với chúng ta, cái cô đơn có thể nó đến với chúng ta một lúc nào đấy, bệnh tật nó đến với ta và cái chết nó đến với chúng ta. Đấy, chúng ta thấy không? cứ kể ra thì chúng ta thấy quả thật kiếp người nó quá nhiều lo lắng và sợ hãi xét cho kỹ nó thật là lo lắng và sợ hãi thế cho nên ấy, nói đời là biển khổ không sai chút nào xét cho kỹ thì là như vậy các lại chúng lo lo từ nơi mình lo ra mình lo gia đình cũng lo xã hội cũng lo thiên nhiên này mình cũng sợ hãi tất cả đều đem đến cái sợ hãi cho con người chúng ta. Quả thật, cuộc đời là một chuỗi dài những cái sự lo lắng, sợ hãi, những cái bất an. Không an được, không an được, thưa đại chúng. Chẳng ai an nổi với thực tế của cuộc đời. Thế cho nên, ấy, Đức Phật mới dạy là sao? Loài người sợ hoảng hốt là đúng rồi. Đúng không đại chúng? Đức Phật nói thế là đúng không? đúng không rất là sợ hãi rất là lo lắng đấy. ai cũng thế đấy đang khỏe thì lại lo ngày nào đấy nhỡ mình ốm mình bệnh thì sao đang đẹp thì lại lo rồi mút một lúc nào nhan sắc mình phai tàn thì sao đang là hoa khôi hoa hậu một ngày mình hết vương miện hoa khôi hoa hậu thì sao đang làm quan thì lo một ngày mình hết chức thì sao đây đại chúng thấy nó đủ thứ lo đủ thứ lo sợ con người ta là như vậy đó vô vàng cái nỗi đau khổ sợ hãi trồng chất trong cuộc đời này đó. thế thì thưa đại chúng và những cái sợ hãi những cái nỗi khổ này ấy, nó có thể đến với chúng tất cả chúng ta và bất kỳ lúc nào không ai biết trước và lường trước được à. chúng ta thấy ở đời hầu hết ai cũng đi tìm danh vọng và tiền tài hai cái thứ mà có thể nói là chúng ta dành gần như trọn đời để đi tìm kiếm danh vọng và tiền tài vì người ta nghĩ có danh vọng và tiền tài là sẽ có hết tất cả à, ở đời đua danh đua lợi gọi là danh vọng và tiền tài người ta nghĩ có danh có tiền tài có danh vọng tiền tài là sẽ có hết à, là sẽ hạnh phúc mà hạnh phúc cho nên ấy, con người là gần như dành hết cả cuộc đời để tìm kiếm danh vọng và tiền tài ta nghĩ rằng có nó trong tay là ta sẽ có được hạnh phúc mỹ mãn. À. Thế nhưng quả thật có những con người họ ở đỉnh cao của danh vọng và tiền tài mà họ vẫn không thấy được hạnh phúc. Hạnh phúc vẫn ở xa tít mù tóc. À. Thầy lấy ví dụ đại chúng thấy như là ông hoàng nhạc pop ấy, Michael Jackson ấy, và dạ. rất là nổi tiếng, vạn vạn người ca ngợi và tiền của rất là nhiều Thế nhưng mà cuộc đời của ông cũng đầy đau khổ bi đát và cuối cùng ông chết trong cái sự, sự rất là đau khổ. Đó. Đấy. Ở Việt Nam chúng ta cũng rất nhiều những danh ca rất là nổi tiếng nhưng rồi cuộc đời của họ cũng thế, cũng chia ly. À. Những doanh nghiệp nổi tiếng, Thầy lấy ví dụ như là ông vua cà phê Việt Nam đấy, vào à, vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ vào rất là giàu có nhưng mà rồi cũng cũng tan vỡ gia đình hạnh phúc và anh vũ anh có nói một câu cũng rất nổi tiếng tiền nhiều để làm gì không thấy hạnh phúc họ đúng là thừa tiền để sống nhiều đời và danh vọng cũng rất là nổi tiếng thế mà rồi cuối cùng cũng có hạnh phúc đâu cũng gia đình cũng tan vỡ và tan vỡ cũng chia phôi và cũng khổ đau Đấy. Thế gần đây nhất Thầy lại nghe tin ông tỷ phú thế giới là ông Bill Gates. Wow. Tỷ phú Bill Gates, giàu nhất nhì của thế giới này, cũng vừa mới chia tay vợ xong. Đấy. Họ tiền của là không thiếu thừa thãi. Họ có hàng trăm tỷ đô la thì đại chúng bảo giàu đến thế nào nữa. À, cũng như ông cấp cô độc ngày xưa, giàu lắm, ăn không bao giờ hết nhiều đời không hết rồi. nghĩa là họ cần gì họ có đấy những cái nhu cầu trong thế giới này cần gì là họ có thừa thãi ấy thế mà rồi vẫn đến ngày họ phải chia ly cũng tan vỡ hạnh phúc đấy đại chúng thấy đừng ai lấy đi có hạnh phúc đâu họ đâu có nghĩ rồi có ngày rồi cũng phải cũng phải chia tay nhau của cải chia ra con cái rồi cũng chia ra tại chúng thấy thế có hạnh phúc đâu đấy là những người mà ở đỉnh cao của danh vọng tiền bạc đấy thì chúng ta thấy quả thật là thế gian này rất là đáng lo đáng sợ không an ổn và ai cũng nghĩ cặp vợ chồng ông tỷ phú Bill ghét là phải an hưởng hạnh phúc đến già đấy mỹ mãn nhưng rồi cũng không vào cái quy luật cuộc đời này nó vẫn không đẩy yên cho và cái sóng cuộc đời là vẫn dồn dập những xô đẩy để rồi cuối cùng hạnh phúc ấy cũng tan vỡ Đó. thế thì đại chúng thấy chính vì những cái nỗi sợ hãi như vậy cho nên loài người con người từ thỏa hồng hoang đến giờ luôn luôn đi tìm những cái chỗ để để nương tựa họ muốn nương tựa để cho an để cho yên thân wow con người từ xa xưa đến giờ đi tìm những chỗ để nương tựa để mình dựa vào những cái chỗ nương tựa vững chắc đấy đi tìm vào đấy. thế thầy nói là ngay con người chúng ta từ thuở nhỏ đã phải nương tựa rồi vào lúc bé chúng ta dựa vào cha vào mẹ bé thì nương tựa vào cha vào mẹ lớn lên ấy, đi học đến trường thì dựa vào thầy vào cô nghèo lớn lên trưởng thành đến tuổi dừng vợ gà chồng thì nương tựa vào vợ vào chồng đấy cũng là tìm cái để nương tựa đúng không con gái đi lấy chồng mà thôi để về để kiếm một cái, cái bờ vai để mình dựa à. ông chồng lấy cô vợ về thì cũng phải lấy về để nâng khăn sửa túi cũng là dựa đấy dựa vào vợ vào chồng thế rồi sau này già rồi tính chuyện dựa vào vào con và cháu cả đời chỉ kiếm cái chỗ dựa thôi đúng không Đấy. cho nên thực sự cái chuyện kiếm chỗ dựa thì không phải là xấu vì chúng ta là quá mỏi mệt chúng ta quá lo lắng chúng ta không vững vàng cho nên chúng ta phải kiếm cái để chúng ta dựa cái đấy không có gì là xấu cả bản chất con người là như vậy là yếu đuối là đầy sợ hãi tất cả cái viễn cảnh cuộc đời cho nên chúng ta phải kiếm cái chỗ dựa là đúng thôi à, kiếm chỗ dựa đúng thôi không có gì xấu à, không có gì xấu thế nhưng cái vấn đề là cái chỗ dựa của chúng ta đấy nó có an toàn có chắc chắn không đấy mới là quan trọng nếu chỗ dựa ấy thật sự là an toàn là vững chắc à, thì rất tốt à, rất tốt con người ta kiếm cái chỗ dựa ở loài người rồi như vừa nãy thầy nói à, người ta còn kiếm chỗ dựa ở gì à, lấy tiền bạc lấy danh vọng lấy quyền lực lấy những cái đấy cũng làm chỗ dựa đấy dựa vào đấy thế rồi người ta cao hơn nữa là người ta kiếm chỗ dựa về mặt tâm linh à, người ta dựa vào gì người ta dựa vào các vị thần linh thánh chúa trời thượng đế vân vân họ họ tìm ra những cái vị như vậy để họ dựa ở cái thế giới vô hình họ dựa con người là như vậy dựa vào cái thế giới hữu hình này là dựa vào con người chưa yên tâm vì thấy nghe chừng con người cũng mỏng manh lắm không chắc nghĩ ra dựa vào các vị thần linh thánh chúa thượng đế toàn năng đấy từ đó mà nó đẻ ra vô số các cái tín ngưỡng các cái đạo giáo do cái chỗ dựa này chỗ dựa lòng tin này đấy, đại chúng thấy à. cho nên các cái tín ngưỡng ra đời các đạo giáo tôn giáo ra đời từ cái chỗ mà tìm cái chỗ dựa này ừ. họ có thể biến ông núi thành có thần thần núi sông thành thần sông cây thành thần cây cây đa cây đề, phải không mây mưa sấm chớp cũng là thần hết họ biến nghĩ ra Đấy. và họ thờ phụng họ nương tựa rồi đến mặt trời mặt trăng các vì sao cũng là những ông thần nghĩ ra để họ tựa rồi thần lửa thần gió lửa cũng là thần gió cũng là thần này chúng nhớ câu chuyện ba anh anh em ông ca diếp đấy mà sau này được đức phật giáo hóa là ba anh em ông ấy thờ thần lửa đấy ừ, thờ thần lửa họ cho lửa là cái nhân tố mà làm ra vũ trụ này thế thì có, còn có cái nơi người ta lại cho gió là làm ra cái vũ trụ này cho thờ thần gió có nơi lại là đất làm ra vũ trụ này tất cả mọi cái từ đất mà ra cho nên thờ mẹ đất và địa mẫu <laughs> đấy thưa đại chúng địa mẫu rồi họ thờ nhiều thứ lắm thưa đại chúng thờ đến kể cả con vật mình nuôi thờ bò thờ trâu thờ chó thờ ngựa thờ voi họ kiếm cái chỗ để họ rửa họ thấy những con vật đấy là nó cũng được lợi ích đấy. dựa vào nó cũng tốt đấy nó cũng thờ mm. đấy, thưa đại chúng thế rồi những cái người anh hùng của dân tộc sau khi mà chết rồi họ cũng biến họ thành những ông thần luôn à, chúng ta biến họ thành ông thần mà cũng nương tựa vào họ dựa vào họ Đấy. vân vân thưa đại chúng bao nhiêu các cái nó sinh ra từ cái chỗ cái tâm lý nương tựa này nghe không? nương tựa này kiếm những chỗ nương tựa tất cả những cái đấy đại chúng có thấy đều là do mình từ mình sợ hãi mình yếu đuối mà mình kiếm cái chỗ nương tựa mình thần thánh hóa tất cả những cái thứ đó lên con voi thành voi thần con chó thành chó thần con ngựa thành ngựa thần thế là cung vái thờ phụng vào núi thành núi thần cây thành cây thần chúng ta thờ phụng chúng ta không hiểu được bản chất của vấn đề Đấy. trước hết là cái tâm lý của mình tâm yếu đuối của mình sợ hãi lo lắng của mình kiếm những cái chỗ đó để chúng ta nương tựa vào cầu nguyện nương tựa nơi họ để họ che chở phù hộ cho mình đấy che chở phù hộ cho mình thì đó là cái mà đức phật nói và vâng, wow. đức phật nói loài người sợ hoảng hốt tìm nhiều chỗ quy y quy y tức là nương tựa vậy cái chữ quy y có nghĩa là, là nương tựa hướng về nương tựa loài người chúng ta do sợ hãi từ thuở hồng hoang đến giờ sợ trước tất cả mọi cái sợ thiên nhiên sợ xã hội ngay trong gia đình và bản thân mình đầy những cái bất an bất toại bất toàn cho nên sợ hãi mà tìm chỗ nương tựa tìm chỗ nương tựa cho nên biến tất cả những cái như vậy thành ra những cái thiêng liêng linh thiêng để cho mình mình dựa vào đó mình dựa vào mình dựa hoặc rừng rậm núi non hoặc vườn cây đèn tháp đấy loài người chúng ta vào đi tìm những chỗ ấy để nương tựa vào lên núi lên non vào thở cây thở tháp thở miếu vân vân để mà cho cái tâm mình được an ổn để ừ, tâm an ổn rồi chúng ta nghe tiếp văn kinh Đức Phật dạy sao? Quy y ấy không ổn, không quy y tối thượng, quy y các chỗ ấy không thoát mọi khổ đau. Nhân loại vô số kiếp, wow. À, nương tựa vào tất cả những cái chỗ ấy, những cái đối tượng ấy, đối tượng ấy hoặc là con người, hoặc biến con người thành những vị thần, hoặc nương tựa vào các cái, các cái vật, con vật, rồi nương tựa vào những các cái vị mà do mình tưởng tượng ra. Nghe không? Đấy. Tưởng tượng ra có một vị Thánh Chúa, một vị Chúa Tể tạo ra muôn loài, một vị Thượng Đế toàn năng, toàn quyền, tạo lập, dựng lập ra thế giới này và muôn loài. Bây giờ chúng ta phải nương tựa vào cái ông Thượng Đế đấy, cái ông Thánh Chúa ấy chúa tể ấy nghe không ông ấy là tạo ra chúng ta chúng ta từ ông ấy mà ra bây giờ phải nương tựa ông ấy để ông giúp đỡ cho <laughs> đấy, ông bảo hộ chúng ta chúng ta đấy nhân loại loài người các tôn giáo trên thế giới bây giờ các tín ngưỡng trên thế giới bây giờ đều là như vậy thôi không có cái gì khác cả. À, chúa trời thượng đế wow, thánh nọ thánh kia thần nọ thần kia đều là sản phẩm của con người chúng ta tưởng tượng ra như thế thì ở đây đức phật ấy, ngài dạy rằng tất cả những cái sự quy y cái sự nương tựa ấy đều không có ổn nó không phải là quy y tối thượng không phải là sự nương tựa vào sự tối thượng sự quy y ấy để không thoát mọi khổ đau chúng ta muốn bớt khổ đau, muốn hết khổ đau, muốn trốn thoát khổ đau, chúng ta tìm cách nương tựa vào những đối tượng như vậy. À, nương tựa vào ông thần cây, ông thần núi, à, ông thần ngựa, ông thần voi, ông thần chó, à, nương tựa vào ông à, Ngọc Hoàng, ông Thượng Đế, nương tựa vào ông ông Thánh, ông Chúa, vân vân. Tất cả những chỗ ấy Đức Phật nói đều không phải là chỗ an ổn. Và lịch sử của nhân loại đến nay, đến ngày hôm nay chứng minh cái điều này là sự thật. Chứng minh điều Đức Phật nói là sự thật. Nếu quả thật có một vị Thánh Chúa, một vị Thượng Đế toàn năng như vậy thì chúng ta an ổn quá rồi chắc chắn Ngài phải cứu vớt chúng ta rồi, không để chúng ta khổ đến như thế này, không để chúng ta tật nguyền đau yếu này, ốm bệnh, dịch bệnh thế này, không để cho mùa màng hạn hán, động đất sóng thần như thế này. Không? để cho các hành tinh va chạm vào nhau, không để cho chiến tranh xảy ra, chết bao nhiêu người. Không để cho thiên tai bão lũ làm mất mùa và chết bao nhiêu người nếu quả thật đấy các cái đối tượng mình nương tựa ấy họ có sức mạnh họ có đủ cái năng lực họ toàn năng họ có thể cứu vớt được chúng ta nhưng mà sự thật chúng ta vẫn khổ chúng ta vẫn đầy tai ương vẫn đầy những các cái nỗi lo sợ hãi trên thế gian này thì điều ấy chứng tỏ rằng các vị ấy, những chỗ mà ta nương tựa ấy, họ thật sự là không có năng lực như vậy. Họ không thể cứu vớt chúng ta được. Họ không làm cho chúng ta hết khổ đau được. À, rõ ràng minh chứng là nhân loại đến ngày hôm nay vẫn tràn ngập khổ đau, tràn ngập bất an, bất toàn, bất toại nguyện, lo lắng và sợ hãi. Đại chúng thấy đúng không? nếu quả thật có một ông thánh ông chúa như vậy một ông thượng đế như vậy hay là có nhiều vị thần như vậy à, như là đạo hindu họ thờ ông brahman và ừ, thần vishnu thần krishna vân vân những cái vị ấy bảo hộ bảo trợ cho họ thì làm sao mà bây giờ để cho dân ấn độ chết la liệt đến như vậy chết không kịp chôn quăng thây quăng xác xuống sông vùi vào cát vào đất vùi bừa bãi rồi thầy xem cái clip mà ở một cái sông chắc cũng là là sông Hằng chắc mưa nó rơi xuống thế là nó lộ ra hàng trăm cái xác chết vùi vội vàng ở dưới lớp cát ấy. họ không chôn được họ không có đất thì lại không phải đất của mình cho nên không được chôn những người nghèo á hỏa tiêu thì không có tiền mua củi thiêu một cái xác cũng mất hàng chục triệu tiền việt đấy. lấy đâu ra tiền người bên những cái vùng dân nghèo họ đi ăn xin ăn mày mà có tiền đâu cho nên thì thôi người thân chết cha chết mẹ chết con chết thì cũng đem ra đấy vùi xuống đấy thôi mà cùng nữa thì quẳng xuống sông thế là xong cho nên xác trôi lành bành ở sông hằng hàng trăm cái xác trôi lành bành trên sông hằng bây giờ để chúng chết do dịch covid này vùi xuống những cái lớp cát mỏng ở, ở sông hoặc sông đi liên thuyền đến con sông đấy mưa nó lộ hết ra xác thối rữa kinh khủng khiếp tại chúng có thể nói đất nước ấn độ bây giờ giống hệt cái thời đức phật còn tại thế ở thành vesali à, ờ, xác chết chỉ kịp quăng ra ngoài ngoại thành thôi không kịp chôn nữa đúng là như vậy thầy nghĩ là nó giống hệt cái thời đó xú uế bốc lên mùi thiêu xác khét lẹt là chỗ nào thế đường phố cũng là chỗ thiêu xác sân bãi cũng là chỗ thiêu xác sân trường cũng là chỗ thiêu xác sân bệnh viện cũng là chỗ thiêu xác chỗ nào họ cũng phải thiêu vì không còn chỗ để thiêu các nhà các nhà hỏa táng không có chỗ đủ chỗ nữa đấy thưa đại chúng đấy thế thì thánh à, thần à, brahman đâu không ra để cứu đi thần vishnu đâu mà thằng Krishna đâu không ra để cứu đi mà họ vẫn tôn thờ họ vẫn nương tựa khổ vậy đấy thưa đại chúng rất là khổ rồi biết bao nhiêu tín đồ của các tôn giáo khác cũng chết rất là nhiều đại chúng thấy dân ở pháp dân ở anh dân ở đức dân ở ý chết rất là nhiều tây ban nha và đến giờ trên thế giới là ba triệu mấy người chết rồi mà ấn độ bây giờ có những ngày là bốn trăm nghìn người lây nhiễm và ba bốn nghìn người chết một ngày khủng khiếp đại chúng thật là đau khổ thế nhưng mà họ vẫn mê mờ họ vẫn một cái niềm tin vào cái đấng tối cao của họ họ vẫn ra sông hằng họ tắm để họ mong hết tội và được cứu rỗi đấy các đại chúng thế. thế cho nên đức phật nói quy y ấy cái sự nương tựa ấy không ổn đó không phải là quy y tối thượng đâu quy y các chỗ ấy không thoát mọi khổ đau và nhân loại qua bao nhiêu nhiêu kiếp quy y những chỗ ấy đến bây giờ nhân loại vẫn khổ đau tất cả những tín đồ của các tôn giáo các tín ngưỡng ấy họ vẫn đau khổ như thường vào vẫn hàng ngày mỏi miệng mỏi mắt trông chờ các vị thánh thần đến cứu mà có thấy đâu à. và đến chính các cái vị chức sắc ở đấy cũng bị luôn à, cũng chết luôn à. đấy. đi sức nước cho con đệ tử cho tín đồ của mình rồi mình cũng bị lây cũng chết luôn đó Đấy thưa đại chúng, khó vậy đấy. Như vậy thì chúng ta mới thấy là những đối tượng mà họ quy, họ nương tựa ấy có thật sự là toàn năng không? Có thật sự là an ổn không để cho để cho mình nương tựa? Có thật sự là cứu được chúng ta không? Làm cho chúng ta hết khổ không? thì chúng ta khẳng định là không có thể. Vì bằng chứng hiển nhiên bây giờ, nếu những vị ấy có đủ oai thần, oai lực, wow, có đủ năng lực gọi là toàn năng, thì nhân loại đã hết khổ đau. Con người đã hết khổ đau, nhưng thật sự không phải. Không phải. À, cho nên Đức Phật khẳng định nương tựa những chỗ ấy từ bao thuở đến giờ loài người nương tựa những chỗ ấy đấy không phải chỗ nương tựa tối thượng nương tựa các chỗ ấy không thoát được các khổ đau không thoát được và đây chúng ta nghe đức phật được gọi là người đến cứu thế gian thì xem ngài cứu thế gian thế nào Ngài có giống với các cái đối tượng mà của các tôn giáo khác họ nương tựa họ phụng thờ không? À. Và thực sự Phật giáo Đạo Phật có đúng là cái đạo để cứu khổ cho chúng sinh, cho nhân loại không? Văn Kinh Đức Phật lại dạy ai quy y Đức Phật chính pháp và chư tăng ai dùng chính chi kiến thấy được bốn thánh đế thấy khổ và khổ tập thấy sự khổ vượt qua thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận đây đức phật dạy trong tất cả các chỗ quy y mà nhân loại bao nhiêu kiếp đã nương tựa thì duy nhất có một chỗ, có một nơi, có một người chúng ta nương tựa quy y, nương tựa nơi ấy chúng ta, chính mỗi chúng ta sẽ được an ổn, sẽ được dứt hết khổ đau. Chỗ ấy chính là Phật Pháp Tăng tam bảo ai quy y đức phật chính pháp và chư tăng à, à. vậy phật pháp tăng là cái gì đức phật như đại chúng tăng ni phật tử chúng ta thì hiểu biết nhiều về đức phật rồi nào đức phật là một con người chân thực một con người lịch sử trong thế giới chúng ta có thực wow. Ngài là một đông cung thái tử, rồi giác ngộ sự thật cuộc đời, đau khổ mà Ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc, đi tìm chân lý, xuất gia đi tìm chân lý, rời bỏ gia đình gọi là xuất gia, đi cầu tìm chân lý. Và bằng sự nỗ lực của tự thân, Ngài đã chứng đạt được chân lý tối hậu, thấy rõ được sự thật về cuộc đời về vạn sự vạn vật trong cái vũ trụ này. Ngài thấy được rõ ràng nguồn cội của khổ đau của kiếp nhân sinh và biết được cái con đường để chấm dứt hết các khổ đau này. Đó. Ngài trở thành bậc giác ngộ hoàn toàn. Ngài là bậc giác ngộ hoàn toàn, chứ không phải là bậc toàn năng. Đức Phật không phải là bậc toàn năng, nếu toàn năng thì cũng giống như các tôn giáo khác, họ thờ các vị giáo chủ của họ. Đức Phật Ngài khẳng định Ngài không phải là toàn năng, nhưng Ngài là bậc toàn giác. Toàn giác là thấy biết khắp tất cả, thấu suốt tất cả, biết hết, không có cái gì Ngài không biết. Đã, trí tuệ của Phật là như vậy. Ừ. Và đặc biệt Chính bản thân Ngài đã giải thoát chính mình ra mọi khỏi mọi khổ đau, cắt đứt mọi khổ đau. Ngài trở thành bậc đại tự tại, bậc làm chủ chính mình, đại oai thần lực, không ai hơn, tối thắng vô thượng trên thế gian này. Bậc gọi là không có ai thắng được, không ai có thể thắng được phật tối thắng bậc đại tự tại bậc làm chủ chính mình bậc đã dứt hết mọi khổ đau ở nơi ngài không còn một chút hệ lụy của khổ đau không còn một chút nhỏ hạt giống của khổ đau không còn và ngài đến với nhân loại chúng ta chỉ dạy cho nhân loại chúng ta, dẫn đường cho nhân loại chúng ta đi trên con đường mà Ngài đã đi để sẽ đạt đến cái mà Ngài đã đạt. Đạt được an lạc, tự tại, giải thoát như Ngài, hết mọi khổ đau như Ngài. Ngài là một chúng sinh đặc biệt trong thế gian này, một chúng sinh không còn khổ đau, một chúng sinh đã hoàn toàn giác ngộ một chúng sinh đã đoạn, đã tự tại hoàn toàn, không còn bị lệ thuộc, bị chi phối, Đấy. hoàn toàn làm chủ. Đức Phật mới thật sự xứng đáng là người gọi là làm chủ bản thân, đấy. chủ cả thân tâm mình luôn. Vì tất cả chúng sinh từ xưa đến nay quy y và nương theo tất cả các đối tượng khác thì đều không thể trở thành bậc làm chủ được. Thân tâm vẫn đều bị lệ thuộc vẫn là nô lệ cho nên vẫn khổ mà thôi tất cả các vị giáo chủ trước đây của các tôn giáo các vị thánh chúa của các tín ngưỡng vân vân đều không thể giúp cho con người đạt được đến tự tại làm chủ vì chính bản thân các vị ấy cũng chưa tự tại chưa làm chủ cho nên đi theo các vị ấy, nương theo các vị ấy thì con người không thể hết khổ được. Đấy là sự thật. Ai quy y Đức Phật tức là nương tựa Đức Phật, chính Pháp và chư Tăng. Quy y Phật Pháp Tăng gọi là quy y Tam Bảo. Wow. Đức Phật như đại chúng đã biết là bậc tối thắng vô thượng, wow. là chúng sinh đặc biệt trong thế giới này duy nhất Đấy. Đấy, hình tượng đức phật khi ngài đàn sinh bước đi bảy bước tới bước cuối cùng một tay chỉ trời một tay chỉ đất ngài cất tiếng rõng rạc tuyên bố với thế giới rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc thôn à, nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử duy nhất có ngài và vượt qua sinh tử bảy bước chân của ngài đi là Ngài đã đi qua tất cả các cõi lục đạo luân hồi ra khỏi rồi, không còn luân hồi nữa. À, đi qua tất cả. À, Ngài đã đi qua mà không vướng bận, không nhiễm. Hình ảnh Đức Phật bước đi trên bảy đóa sen là như vậy. Ngài đã vượt qua tất cả rồi. Là như vậy đấy, thưa đại chúng. Và Ngài là chúng sinh duy nhất đặc biệt đã thoát khỏi tất cả luân hồi trầm luân dứt khỏi tất cả phiền não ừ. duy ngã độc tôn ta là tôn quý nhất cái chữ ta này có rất nhiều nghĩa à, nói về bản thể của đức phật là tôn quý nhất ngài là con người tôn quý nhất trong vũ trụ hoàn cầu này là đúng cái ngã này cũng lại chỉ cho cái ngã của chính mỗi chúng ta tất cả chúng sinh đều yêu quý bản ngã cho nên đi trong cõi nào thì cái ngã vẫn là tôn quý vẫn là quý hơn hết chúng ta làm mọi việc đều vì cái ngã cho nên một cái nghĩa nữa là cái ngã là chính chúng ta đấy chúng ta đều vì cái ngã mà luân hồi chúng ta yêu quý cái ngã của chúng ta cho nên chúng ta khổ vì nó đấy đi hết các cõi thì cũng chỉ là cái ngã đứng đầu mà thôi cho nên gọi là duy ngã độc tôn cái ngã này là nó tôn quý nhất có nghĩa đấy nữa để ngài khẳng định nhưng ngài lại chỉ ra rất rõ cái ngã này lại thật sự là là không thật mà chúng sinh mê lầm chấp ngã thôi cái mê lầm thật là tai hại này nó lại nó lại độc tôn mê lầm có ngã và độc tôn cái ngã này nó độc tôn thưa đại chúng ngài chỉ ra cho chúng ta thấy nên cái chữ ngã này nó rất nhiều nghĩa rất nhiều nghĩa ở chỗ đấy Thế hôm nay chúng ta duy nhất có một nơi trở về, một chốn nương tựa, tối tôn, tối thượng là Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Chúng ta nương tựa Phật, Phật là trí giác, là sự sáng suốt, là sự thấy biết đầy đủ trọn vẹn. Đó, nương tựa Phật là như vậy. Và kính thưa đại chúng, cái chất liệu giác ngộ này cái phẩm chất giác ngộ này có ngay trong mỗi chúng ta đức phật nói rằng tất cả chúng sinh đều có phật tính phật tính tức là tính sáng suốt này cái trí giác sáng suốt này đều có trong tất cả mọi chúng sinh chỉ vì chúng ta chưa thấy được nó chưa biết cách sử dụng nó thôi Đức Phật là người đã thấy được cái trí giác này, đã nhận ra và đã dùng được cái trí giác này. Còn trong mỗi chúng ta cũng đều có cái trí giác sáng suốt này hết. Đấy. Con sâu cái kiến cũng có trí giác này. Muôn loài hữu tình đều có cái trí giác sáng suốt này, nhưng chúng ta chưa nhận ra nó, chưa vận dụng được nó. Gọi là vàng còn lẫn trong, trong khoáng đấy. Đức Phật là vàng dòng rồi, trí giác của ngài như vàng ròng còn trí giác của chúng ta như tấm cám như mạt vàng vậy đó bao giờ chúng ta lọc hết quặng ra hết cái bẩn ra vào thành vàng ròng thì chúng ta cũng giác như phật đó, cũng sáng tròn như phật đó. đó vậy quy y đức phật thích ca hay quy y mười phương chư phật cũng lại là quy y trí giác ở nơi chính mình vậy đấy vì Đức Phật thật chính là trí giác này. Đức Phật Thích Ca vẫn là thân tướng biến hiện. Còn Đức Phật chân thật, Đức Phật bản thể thì chính là trí tuệ giác ngộ này. Mà trí tuệ giác ngộ này là ở ngay chính chúng ta cũng có. Wow. Vâng. Giống như vàng dòng ở ở tiệm vàng thì cũng là vàng và vàng ở trong mỏ trong trong quặng cũng vẫn là vàng ngay thân nơi chúng ta cũng có cái chất vàng ấy. Chúng ta làm sao chúng ta nhận được ra cái vàng ấy, lọc được nó riêng ra. Đó thôi. Thì chúng ta quy y Phật, thích ca mà cũng lại quy y chính tính giác, trí giác của mình. Tâm tâm hàng ngày sống chính niệm tỉnh giác là chúng ta đang quay về với cái trí giác ấy của mình đấy, thưa đại chúng. Chúng ta đang lọc luyện đấy, đang lọc luyện để chúng ta chúng ta đúc cái trí giác ấy thành vàng khối đấy. Đó. Cho nên tuy là Phật Thích Ca nhưng cũng lại là tâm ta đấy thôi, có ai khác đâu. Quy y Pháp, giáo Pháp là những lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Ngài chứng đạt chân lý mà nói ra, cho nên giáo Pháp của Phật cũng thực sự là chân lý, là con đường dẫn chúng sinh đến thoát khổ. Giáo pháp của Đức Phật, thiên kinh vạn Quyền, thuyết minh về chân lý, thuyết minh về sự thật của thế giới này. Lời Đức Phật nói chưa từng sai bao giờ, khế lý, khế cơ, khế thời đều đúng đắn, chưa từng sai. Các triết thuyết khác, các học thuyết trên thế gian từ xưa đến nay đều có thể thay đổi. Qua năm tháng, người sau phủ nhận người trước, nhưng những điều Đức Thích Ca nói chưa từng ai có thể phủ nhận được. Điều ấy là sự thật của thế gian này. và Ngài từ chân lý Ngài nói ra cho nên nó không thể sai. Đó. Giáo lý của Phật là chân lý. Giáo lý của Phật lại cũng là con đường chỉ bày cho nhân loại, cho con người chúng ta thoát khỏi khổ đau. Đấy. Quy y với giáo lý của Phật và nghĩa là chúng ta sẽ thâm nhập Phật Pháp, học Pháp, thâm nhập Pháp, thực hành Pháp của Phật để chúng ta hiểu rõ về, về thế giới này, để chúng ta thấu rõ được đường đi của mình, con đường mình phải đi như thế nào, từng bước chân mình đặt trên con đường này như thế nào. Đấy là quy y giáo Pháp, nương tựa giáo Pháp. Quy y giáo Pháp không quy y ngoài đạo tà giáo. Tất cả tà giáo, các triết thuyết của đạo giáo khác đối với Đạo Phật gọi là tà giáo, tà thuyết vì không đúng đắn, không dẫn được chúng sinh đi đến con đường giải thoát. À, các tôn giáo khác họ cũng có giáo thuyết, họ cũng có giáo lý của họ, họ có giáo luật của họ, nhưng mà cái giáo lý và giáo luật ấy không đi đến cùng à, nửa vời chỉ dẫn chúng ta trên con đường hành thiện mà thôi không dẫn chúng ta đạt được chân lý tối hậu không dẫn chúng ta cắt đứt mọi phiền não khổ đau không làm cho chúng ta hết khổ đạt được tự tại được không thể như vậy được đó cho nên chúng ta quy y giáo pháp của phật không quy y ngoại đạo tà giáo là như vậy quy phật thì không quy y trời thần quỷ vật Đấy, khi đã quy Phật là trời thần quỷ vật mình cũng không không nương tựa, không quy. Đấy, vừa rồi trong các đạo tràng, trong các câu lạc bộ thầy cũng nói là rất nhiều Phật tử trước đây đã từng quy Tam Bảo nhưng rồi lại lệch lạc, lại tà kiến vào đi thờ bái các cái tín ngưỡng, các cái đạo giáo khác. Cho nên như vậy gọi là mất mất cái, cái pháp quy y thế cho nên sẽ tổ chức cho chúng ta quy lại quy phật là phải một lòng nương tựa phật không nương tựa bất kỳ một đối tượng nào khác dù đó là trời là ông thần à, hay là quỷ vật à, trời thần quỷ vật thần miếu thần đa thần đè không? thần sông thần núi ta cũng không phải ta nương tựa ta không quy y những đối tượng đấy ta duy nhất chỉ có phật pháp tăng tam bảo thôi nghe không? À, đức phật giáo pháp và các vị thánh tăng chúng ta nương tựa đó đấy là chân xác phải đinh ninh trong lòng mình như vậy không để một niệm mình mất pháp quy mà ừ, ta khởi niệm mà ta nương tựa vào cái gì là ta mất mất pháp quy ta duy nhất đức thế tôn là cội nguồn quy y của chúng ta là bậc thầy sáng suốt cao cả hơn tất cả mọi loài chúng sinh ừ. đấy tại sao chúng ta chúng ta phải nhớ rõ cái này để chúng ta vững chắc cái niệm quy y không chúng ta thối thất rất hay thối thất nhiều phật tử quy y rồi xong rồi lại đi theo đình đền điện phủ lại xì sụp khấn vái lại hầu đồng hầu bóng vân vân rất nhiều thứ lại bảo đi theo phật không có lộc theo thánh mới có lộc đấy mất mất niệm quy rồi nghĩa là không còn quy phật nữa rồi mất rồi mất hết cả tam quy rồi đó chúng ta nhớ thế cho nên ở đây chúng ta phải biết đức phật là bậc tối tôn tối thượng nhất rồi đã gọi là không ai hơn không ai trên được phật nữa thánh chúa trời thần gì không ai hơn được phật nữa không có không có ai hơn phật nữa Vâng, chúng ta đã có một người Thầy vĩ đại như vậy để nương tựa. Tại sao chúng ta lại trao đảo? Tại sao chúng ta lại dao động? Đó. Một chỗ nương tựa thật sự là cao cả, vững chắc. Thầy vẫn nói Đức Phật là bậc tự tại nhất, bậc vững chắc nhất. Không có ai tự tại bằng Phật, không ai vững chắc bằng Phật. Là chỗ nương tựa thật sự là an lành cho tất cả chúng sinh. Và Đức Phật ra đời chính thật sự là sự cứu độ chúng sinh. À, tất nhiên đại chúng biết, không phải Đức Phật cứu độ giống như các tôn giáo khác họ nghĩ hay giống như cái nghĩ thông thường của chúng ta. Ừ. Và Đức Phật cứu độ chúng ta bằng giáo hóa, bằng dạy dỗ cho chúng ta, giác ngộ chúng ta. Quả thật tất cả những sự khổ này đều xuất phát bắt nguồn từ sự u mê tâm tối của chúng ta, gọi là vô minh mà ra. Khi chúng ta mà được giác ngộ thì tự nhiên chúng ta sẽ cắt đứt tất cả mọi sợi dây chẳng buộc khổ đau, chúng ta cắt đứt hết. Đó. Quy y tăng, các bậc thánh tăng à, thực sự xứng đáng là chúng trung tôn, là những người vô cùng tôn quý trong đại chúng chúng chúng tôi. Các bậc Thánh Tăng rất xứng đáng, đầy đủ đức hạnh, đầy đủ trí tuệ, là người cũng đã đạt được giải thoát hoàn toàn. Vô cùng quý báu, thưa đại chúng. Phật, Pháp và Tăng, Tam Bảo là cái chỗ trở về cho chúng sinh là chỗ nương tựa vô cùng cao quý an lành cho tất cả chúng sinh. Cho nên gọi Tam Bảo là đệ nhất phước điền. Và Tam Bảo là ruộng phước điền chân thật không hư dối thưa đại chúng. Ở thế gian người ta nói người này là phước điền, người kia là phước điền, nhưng phước điền ấy chưa phải là chân thật. Nhưng mà Tam Bảo là phước điền chân thật thưa đại chúng. Chân thật không hư dối. Nó là thực Giống như Thầy nói rằng cái này nó có từ trường là thật, cái cục nam châm này nó có từ trường, mặc dù từ trường không nhìn thấy nhưng từ trường ấy nó có thật. Nó khác với một cục sắt bình thường, cục sắt nó không có từ trường, không có từ tính. Còn cục nam châm nó có từ tính, mặc dù hai cục này giống hệt nhau. À, một cục nam châm, một cục sắt giống hệt nhau, cũng làm bằng chất liệu giống hệt nhau nhưng một cục nó là nam châm, một cục nó là cục sắt bình thường à, ở đây thầy nói cục sắt này là cục sắt bình thường còn cục này là nam châm chất liệu của nó cũng là sắt nhưng nó lại có từ trường Đấy. thì ở đây cũng vậy tam bảo là ruộng phước công đức chân thật giống như cục nam châm ấy, nó có từ trường thật nó không phải như cục sắt không có từ trường ừ. ở đây thầy muốn nói cái nghĩa thật là nó chỗ đấy đấy Tam bảo là ruộng phước điền chân thật, nó thật giống như cục nam châm phát ra từ trường vậy đấy, chứ không phải là cục sắt không có từ trường. Còn các cái chỗ quy y trước đây của con người, họ không phải là ruộng phước chân thật, họ chỉ như cục sắt thôi, không có phước báu, không có từ trường gì cả, không có. Nhưng Tam Bảo chính thức là ruộng phước điền chân thật cho chúng sinh khẳng định là như vậy là ruộng phước điền chân thật vì tam bảo là chân thật đức phật là chân thật thật tu thật chứng thật đạt thật giác ngộ thật trí tuệ thật phước đức đầy đủ giáo pháp của phật là chân lý thật là đúng sự thật là con đường cứu khổ chúng sinh thật. Tăng đoàn thanh tịnh của Đức Phật là tăng đoàn cao quý thật, tu chân thật, viễn ly thật, ly dục, ly ác pháp thật. Đó. Cho nên là công đức thật, phước báo thật, chứ không phải như ở thế gian. Chúng ta nhớ như vậy. Cho nên cái này chúng ta dám rõ rạc mà nói Tam Bảo thật sự là chỗ trở về cho tất cả muôn loài chúng sinh. Dù tôn giáo nào, đạo giáo nào, tín ngưỡng nào, cũng nên quay về nương tựa Tam Bảo. Mà Tam Bảo cũng lại không phải gì xa lạ, Tam Bảo cũng lại ở ngay trong chính mỗi chúng ta. Đó. Cho nên Đạo Phật nó hay ở chỗ đấy. Không phải chỉ bắt chúng ta quy y Đức Phật Thích Ca, hay mười phương chư Phật mà quay về quy y ở ngay chính nơi mình nữa. Quy y Phật ở chính nơi mình tức là khai thác nương tựa vào cái trí giác của mình. Biết sống chính niệm, sống tỉnh giác. Đó, đấy là quy y nơi Phật ở chúng ta. Quy y nơi Pháp ở nơi chúng ta đó là gì? Đó là cái tính bình đẳng ở nơi chúng ta. À, cái tính không thiên vị ở chúng ta, cái sống, cái bình đẳng của chúng ta công bằng cái tâm công chính ở trong tâm chúng ta đấy là tính chất là pháp đấy thiên kinh vạn quyền của phật cũng là cái chỗ này mà ra quý tăng ở nơi chúng ta tăng là thanh tịnh vậy cái tâm trong sạch cái tâm liêm khiết của chúng ta là tăng vậy đấy cái tinh tâm hòa hợp thanh tịnh của chúng ta là tăng vậy đấy thế thì đại chúng thấy ai cũng có thể quy tam bảo được mà tam bảo có phải của riêng ai đâu đúng không đại chúng không của riêng ai hết đấy. người hồi giáo cũng quy tam bảo được người thiên chúa cũng quy tam bảo được người tin lành quy tam bảo được à, người hindu cũng quy tam bảo được người nào cũng quy tam bảo được vì trong họ có tam bảo mà tam bảo đấy thầy nói là trí giác của chúng ta là tính ngay chính công bằng của chúng ta là tính trong sạch thiện lương của chúng ta quay về à, nương tựa những cái phẩm chất đó làm cho những phẩm chất đó được phát sáng lên tỏ lộ ra đấy chính là phật pháp tăng tam bảo vậy đấy đức phật thích ca ra đời cũng là chỉ cho chúng ta để cho chúng ta thấy được cái đặc tính này để chúng ta trở về ngay tam bảo nơi chính mình nữa chứ không phải chỉ nương tựa Đức Phật Thích Ca không đó. Không phải thế, mà quay về ngay chính mình, tam bảo ở ngay tự tâm mình. Thế thì người nào mà không có tam bảo, tôn giáo nào mà không có tam bảo trong tâm này. Cho nên Đạo Phật không phải của riêng ai, không phải chỉ dành riêng cho các tín đồ Phật tử. Đạo Phật không phải thế, mà tất cả chúng sinh muôn loài Thế cho nên Thầy nói Tam Bảo quả thật là công chính, là bình đẳng cho tất cả chúng sinh. Và tất cả chúng sinh đều có thể quay về nương tựa Tam Bảo được. Rất mong rằng cái bài giảng hôm nay của Thầy rất nhiều những người, các tín đồ, các tôn giáo khác họ nghe được để họ thấy được rằng à, hóa ra Tam Bảo cũng có ở trong mình để họ quay về quy Tam Bảo, học cái sáng suốt Đấy, Đức Phật Thích Ca ra đời là để chỉ bày chúng ta cái điều này. Và đó là chân lý, là sự thật. Và khi chúng ta sống được với Tam Bảo như vậy, nương tựa Tam Bảo như vậy, thì chúng ta sẽ tự cắt đứt hết tất cả mọi cái nhân khổ đau để chúng ta không còn chịu cái quả khổ đau. Chúng ta giác ngộ thật sự và chúng ta hết khổ đau. Đấy là sự thật. Đức Phật dạy tiếp, Ai dùng chính tri kiến, thấy được bốn thánh đế, thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận. Đó. Chúng ta quy tam bảo rồi, chúng ta học giáo Pháp, chúng ta có được chính tri kiến. Chính tri kiến này thấy rõ được tứ thánh đế, bốn thánh đế gọi là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế Tức là chúng ta phải thấy rõ sự thật cuộc đời là khổ. Như vừa nãy Thầy nói, ngay ban đầu bài kinh Thầy nói, chúng sinh nhân loại thật khổ đau. Thế gian này đầy bất an, bất toàn và bất toại nguyện. Tại chúng thấy không? Đúng là bất an, đúng là bất toàn và bất toại nguyện. Chẳng toại nguyện gì cả, trăm điều chẳng được toại nguyện một hai điều cái này đức phật gọi là cầu bất đắc khổ trong cái khổ đấy này. thế gian là khổ chúng ta phải thấu suốt sự thật là như vậy giàu cũng khổ đấy giàu như tỷ phú bill kết cũng khổ cho ngày xưa có bộ phim người giàu cũng khóc là vậy đấy Nghe không? khổ lắm ở đỉnh cao của danh vọng làm vua cũng khổ làm vua thì sợ à, đất nước an nguy thế nào phải lo cung phi mỹ nữ họ giành giật nhau họ ganh tị nhau rồi các quan triều thần họ họ, họ phản họ có trung thành hay không bao nhiêu thứ phải lo chứ đừng nghĩ làm vua là sướng đầy nỗi khổ đấy thưa đại chúng không sung sướng gì đâu mà đến làm vua quay trời cũng còn không được sung sướng mà mà có đang sướng thì lại lo cái ngày cái sướng ấy nó mất đi thế là khổ ngày vui rồi cũng sẽ tàn cái sướng rồi cũng sẽ hết cũng thành cái khổ cho nên chúng sinh là luôn luôn bị áp lực của vô thường đấy cho nhà phật gọi là vô thường vô thường nó cứ đẩy tới đẩy tới sướng hết sướng thành khổ à, đấy chỉ đẩy đẩy tới thành cái khổ còn khổ thì lại đang khổ rồi đó, đấy. cho nên chúng ta chỉ là khổ khổ vơi hay khổ khổ đầy mà thôi thực sự cuộc đời này là khổ và khổ đang vơi đi một chút hay khổ đang đẩy lên mà thôi chứ chúng ta thật sự không có cái vui chân thật ở cuộc đời này không có tại chúng ngẫm nghĩ mà xem chúng ta không có cái vui chân thật mà thầy đã nói chúng ta chìm trong biển khổ và mà chỉ có là chìm sâu hay là chìm nông mà thôi à, thế thôi chúng ta đang khổ rất khổ cho nên thấu cái thứ nhất là khổ đế cuộc đời này nó là khổ thật chúng ta bị bức bách bởi vô thường cho nên chúng ta rất khổ chúng ta lại vô ngã nữa cho nên gọi là vô thường khổ và vô ngã là sự thật của cuộc đời này chúng ta là đệ tử phật chúng ta phải học và giác ngộ cái điều này đấy là khổ đấy và ở đây nguyên nhân của sự khổ đức phật chỉ cho chúng ta gốc của cái sự khổ này là sự bám víu là sự dính mắc gọi là ái chấp và vô minh sự không hiểu biết sinh ra ái chấp chấp trước tham đắm tham ái và vô minh cho nên chúng ta đau khổ chúng ta tham vào cái thân xác thịt này chúng ta tham vào sở hữu của cái thân này gọi là ngã sở chúng ta tham vào cái cảnh trần này những cái đấy làm chúng ta say đắm chúng ta bám chấp dính mắc cho nên chúng ta khổ khi chúng ta say đắm chúng ta dính mắc nhưng mà sự vật hiện tượng thế này luôn luôn biến đổi nó có đứng yên đâu ta muốn cầm bông hoa này và giữ bông hoa này nó đẹp ta muốn giữ nó tươi mãi nhưng nó không tự nó tươi được nó sẽ phải héo tàn dù ta có bón thuốc dù ta có giữ thế nào có ủ lạnh đi thì rồi hoa nó cũng vẫn phải tàn ta có cầm chặt nó rồi nó cũng một ngày nào đó nó tàn cho nên ta khổ đấy chúng ta vì cái tâm dính mắc vì cái tâm tham chấp ta muốn giữ mọi cái cho mình nó ở với mình mãi nhưng không mọi cái nó đều thay đổi nó đều vô thường cho nên chúng ta khổ đến cái thân này ta cũng muốn nó cứ như thế này khỏe mạnh mãi đẹp trẻ mãi nhưng nó cũng không như vậy nó cũng tự nó già mà nó bệnh và rồi nó chết cho nên ta khổ vạn sự vạn vật bên ngoài cũng thế không theo ý ta cho nên ta khổ vô thường cho nên khổ là chỗ đấy và khổ như vậy thì biết rằng ta không phải là chủ nó không có chủ cho nên ta biết là không có ngã gọi là vô ngã không có chủ thể là như vậy đấy vạn vật không có chủ thể ta thấu được chỗ này đó tập đế là gốc là vô minh tham ái sinh ra khổ cho con người cho chúng sinh diệt đế là chúng ta làm sao chúng ta hiểu được khi mà dứt hết cái tập đế này thì chúng ta sẽ hết khổ ừ. à. sẽ có một cái không còn khổ đau chắc chắn như vậy có khổ thì sẽ có cái hết khổ bây giờ làm thế nào và đây là đạo đế là con đường diệt khổ đức phật chỉ cho chúng ta con đường bát chính đạo là con đường diệt khổ cho tất cả chúng ta đấy. thế ai dùng chính chi kiến để thấu được tứ đế này thì người ấy sẽ đi đến chỗ diệt tận khổ đau đưa đến khổ não tận tức là diệt tận khổ đau. Cho nên Đức Phật gọi là Ngài cứu thế gian, không phải Ngài như những ông Thánh, ông Chúa, ông Thượng Đế là đến đây thò tay xuống, nhấc chúng ta lên, chúng ta hết khổ, không phải thế. Mà Ngài đến, Ngài chỉ cho chúng ta con đường để chúng ta bước lên, phải đi trên con đường ấy, chúng ta mới hết khổ. Chứ không phải Ngài nhảy xuống đây, Ngài biến một cái cho chúng ta hết khổ, không có chuyện đó ở trên đời. Không ai có thể làm như thế được. Vì Ngài nói Ngài cũng không phải là toàn năng không phải là ông thượng đế toàn năng ngài toàn giác nhưng ngài không phải toàn năng ngài chỉ được cho chúng ta sự thật cuộc đời là như thế chúng ta hãy tu tập chúng ta giác ngộ ra thì chúng ta sẽ hết khổ đau và minh chứng cho điều này minh chứng cho điều này rằng phật pháp cứu khổ chúng sinh à, ai bước chân vào con đường phật pháp và bước đi trên con đường phật pháp thì người ấy đều nếm được hương vị của giải thoát của bớt khổ đau và hết khổ đau là sự thật như vậy cho nên biết bao nhiêu người từ khi đức thế tôn ra đời đến nay biết bao biết bao nhiêu con người đã nếm được hương vị giải thoát hết hẳn khổ đau dứt hẳn khổ đau còn làm gì có tôn giáo nào mà tín đồ của tôn giáo đó nói được rằng tôi hết khổ đau tôi hoàn toàn giải thoát tự tại không có duy nhất chỉ có Phật giáo. Chỉ có đi đến đúng con đường chính đạo của Phật giáo mới có thể dứt hết khổ đau mà thôi. Đó. Đấy. Đại chúng ta từng nghe một cái câu chuyện một ông tướng quân khi ông ấy làm quan tổng trấn, ông cũng rất là oai hùng và gọi là rất là sướng đấy. Nhưng sau đó ông đủ duyên ông đi xuất gia theo Phật và đến khi ông xuất gia theo Phật, ông thực tập lời Phật dạy rồi, hôm ấy ông ngồi thiền tự nhiên ông thốt lên, ôi hạnh phúc của tôi, ba lần như vậy. Các huynh đệ ngồi xung quanh ngạc nhiên mà sao ông này ông này thốt lên như vậy? Hay là ông này tiếc đời, ngày xưa ông làm quan, giờ ông đi tu ông tiếc đời, ông ôi hạnh phúc của tôi, ông tiếc. Thế là các sư lên bạch Phật, Phật gọi ông lên, Phật hỏi có phải hôm qua ông nói như vậy, ông thốt lên như vậy? Ông bảo vâng ạ, à, Bạch Thế Tôn, đúng là con có thốt lên như vậy. Thế Phật hỏi sao ông thốt lên như vậy? Con Bạch Thế Tôn, khi con làm quan, á, con chưa từng được một phút giây hạnh phúc như thế này. Chưa từng được một phút giây. Nhưng từ ngày con từ quan, con theo Phật xuất gia tu hành, hành giáo pháp Phật dạy, đến hôm qua con cảm nhận được hạnh phúc, hạnh phúc vô bờ, vô biên chân thật cho nên con đã thốt ra cái lời nói vậy đây là lời cảm thán của con ôi hạnh phúc của tôi chứ không phải là con tiếc nuối cái hạnh phúc lúc lúc con làm quan phải lúc con làm quan không một chút hạnh phúc gì cả mà đây là hạnh phúc do pháp của thế tôn đã đem lại cho con đấy thưa đại chúng nha đấy là câu chuyện mà ông quan đấy là làm quan và thời đức phật cũng rất nhiều vị vua đã từ bỏ ngai vua đi xuất gia và, và chính họ cũng nếm được hương vị của giải thoát và họ cũng thốt lên. Tất cả các bậc thánh khi chứng quả giải thoát, các ngài đều thốt lên một câu rằng à, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc lớn đã xong, cánh nặng đã bỏ xuống. Từ nay trở đi ta không phải trở lui lại trạng thái này nữa. Đây là đời sống cuối cùng của ta. Các ngài đều thốt lên cái lời như vậy sanh đã tận phạm hành đã thành gánh nặng đã được đặt xuống quả thật cuộc đời chúng ta là một gánh nặng gánh nặng đi suốt hành trình cuộc đời từ ngay đầu đời đến cuối đời cái tấm thân này là gánh nặng cho chúng ta bao nhiêu phiền khổ cũng từ đây mà ra khi các ngài đắc đạo các ngài thấu đạo rồi thì giống như chút được gánh nặng bỏ được xuống hoàn toàn giác ngộ giải thoát hoàn toàn tự tại bậc thánh giải thoát là như vậy đó bậc thánh giải thoát như vậy cho nên trong ờ, kinh điển của phật có rất nhiều những bài kinh những bài kệ của các vị thánh tăng kể cả thánh ni khi chứng đạo các ngài viết lên những cái bài kệ an lạc đạt được giải thoát và như là một vị tổ bên trung hoa đấy khi đắc đạo ngài viết ra cái bài chứng đạo ca vào của Huyền Giác đấy, Ngài, Ngài Thiền Sư Huyền Giác viết bài Chứng Đạo Ca, bài rất là hay. Mở đầu bài ấy bằng cái câu gì Ngài nói, quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Anh có thấy chăng? Quân bất kiến là anh thấy chăng? Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Cái bậc mà đã tuyệt học, dứt học rồi, quả thật là vô vi và nhàn vô cùng. Đấy, chính thực chúng ta không nhàn tất cả loài người không nhàn chút nào suốt ngày long đong và lận đận lận đận long đong từ thân cho tới tâm tại chúng có thấy không thân này thì bốn ba xuôi ngược các dòng tâm này thì đầy đủ những cái sự vọng tưởng bon chen đầy đủ những cái sự tranh đấu trong tâm này hết sức là khổ não chưa từng nhàn một phút một giây chỉ có người đạt đạo tu đạo và đạt đạo mới thật sự là nhàn gọi là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân đạt đến cái chỗ đấy rồi là nhàn thật đức phật là người nhàn nhất các bồ tát thánh tăng là các người nhàn nhất không còn khổ não bận rộn như chúng ta lăng xăng chúng ta nữa cả một đời bôn ba đau khổ à, các ngài thật sự là thành thơi là an lạc thật sự hết khổ thật sự rồi ngài còn viết tiếp những người tu hành như chúng ta à, thực thì thân bần mà đạo bất bần thân chúng ta à, những vị tăng sĩ này rất là bần nghèo tam y một cái bình bát đấy tam y bát pháp có gì đâu thực là thân bần nhưng đạo bất bần à, đấy bần tắc thân thường phi lũ hạt mà đạo tắc tâm tàng vô giá chân bần nghèo thì đúng là nghèo các thầy các sư nghèo thì nghèo thật tu đạo nghèo thật có mỗi tấm y ba tấm y và cái bình bát thôi thân này thường mặc cái y rất là đơn sơ nhưng mà đạo tắc tâm tàng vô giá chân còn đạo không hề nghèo đạo ở trong tâm này tàng vô giá chân chứa đựng vô giá chân bảo trong này tâm của các vị tu phật chân thật đạt đạo trong tâm này chứa đựng vô giá chân bảo quý báu vô giá chân vô dụng vô tận à, lợi vật ứng cơ trung bất tận tam thân tứ trí thể trung viên bát giải lục thâm tâm địa ấn hay lắm thưa đại chúng cái tâm vô giá chân này nó ứng dụng lợi lạc vô vàn chúng sinh kho bảo chân báu này cứu độ vô vàn chúng sinh luôn đấy và cũng giống như vậy một vị vua rất nổi tiếng của đất nước chúng ta một vị minh quân sau này xuất ra chính là đức vua trần nhân tông ngài cũng chứng đạt đạo ngài cũng nói cũng giống như ngài huyền giác thiền sư này vậy ngài cũng cất lên bài ca ca lạc đạo và gọi là cư trần lạc đạo lạc đạo là rất là vui vui được với đạo đạo này rất là an vui à, ngài nói sao gia trung hiếu bảo hiếu tầm mích đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền ở trong nhà đã có của báu rồi không cần tìm kiếm nữa vào thiền đối cảnh mình vô tâm chẳng phải hỏi thiền trong nhà trong ngay tâm này có đầy chân bảo rồi khi người tu tập thật sự tôi luyện chính mình rồi thì mình tạo nên được cái kho chân bảo vô giá nơi tâm này nó lung linh nó vô cùng quý báu cái đấy mới là cái làm cho chúng ta hết khổ đau chúng ta khổ đau vì nghèo thiếu vì muôn cái lo lắng nhưng mà chân bảo này là bảo châu như ý nó làm cho chúng ta hết mọi khổ đau luôn khi có nó trong tâm rồi Đấy. cho nên ngài nói sao nữa ngài ở trong yên tử nửa túp lều mà hơn cả thiên cung dẫu ở nửa túp lều mà quý hơn cả cái thiên cung lúc ấy cái hạnh phúc của người ta không phải hạnh phúc ở thế giới vật chất này nữa mà hạnh phúc ở ngay tự tâm này ở nơi tự tâm này không ai có thể chiếm đoạt được không ai có thể lấy cắp được cái hạnh phúc này cái của báu trong tâm này không ai có thể lấy mất được thưa đại chúng à, các ngài đều rõ biết thế gian hữu vi này nó vô thường biến hoại và khổ đau cho nên ấy, bây giờ quay về chính thế giới tâm của chúng ta này à, phật trong tâm này của báu trong tâm này thấy ra được rồi đấy mới thật sự là giàu có là an lạc là tự tại là hết khổ đau. Đó. Thì kinh thưa đại chúng, Đức Phật nói thật quy y an ổn, thật quy y tối thượng, có quy y như vậy mới thoát mọi khổ đau. Quy y Phật pháp tăng tam bảo và thấy rõ lý tứ đế và người ấy thật sự đã quy y cái chỗ tối thượng quy y như vậy mới đạt được an ổn mới hết mọi khổ đau nương tựa tam bảo nương tựa phật pháp là chỗ nương tựa tối thượng nhất thưa đại chúng à, chúng ta khẳng định và phật pháp gọi là cứu thế gian là ở chỗ này bất kỳ ai vào con đường phật pháp bước chân đi trên con đường phật pháp người ấy sẽ cảm nhận được hạnh phúc người ấy sẽ tự thấy mình tự tại người ấy dần dần sẽ thấy mình giải thoát hẳn hoi. à, đấy là sự thật, không phải là cái chuyện lừa dối mình hay là gọi là huyễn hoặc mình đâu, thưa đại chúng. Thầy nói ví dụ giống như cục nam châm và cục sắt vậy đấy. Cục nam châm nó có từ trường, mặc dù từ trường cũng không nhìn thấy, à, nhưng mà nó khác hẳn với cục sắt. Cái bậc tu tập thật sự thấm nhuần giáo Pháp, người ta thật sự hết khổ đau. Đấy, đấy là Phật Pháp cứu chúng sinh thoát khổ là chỗ đấy chứ không phải đức phật nhảy xuống trần gian này làm cho chúng ta một cái hết khổ không phải thế vì đức phật biết rõ thế gian này nó vận hành theo nhân quả ngài dạy chúng ta gieo cái nhân để chúng ta đạt được giải thoát ngài dạy chúng ta bò cái nhân đau khổ chúng ta không bị đau khổ nữa thế giới dịch bệnh covid này là quả nghiệp của chúng ta phải không? quả nghiệp của chúng ta một quả đã là quả nghiệp thì đại chúng biết rồi gieo nhân thì phải gặt quả. Điều ấy không sai bao giờ. Chúng ta không thể gieo nhân mà chúng ta không gặt quả. Chúng ta phải trả quả, thưa đại chúng. Đó, dạ, phải trả quả. Và bây giờ chúng ta phải tích cực tạo những cái dân nhân mới để chuyển hóa cái quả này. Đấy là cái mà Phật Pháp dạy chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta để chuyển hóa cái quả khổ này. Đó. Chứ Đức Phật không phải là Ngài xuống đây để Ngài ngài san bằng nhân quả không phải hay là ngài can thiệp vào cái nhân quả này của chúng ta theo cái kiểu chen ngang không phải thế ngài can thiệp nhân quả bằng cách giáo hóa chúng ta chúng ta hiểu rõ sự thật cuộc đời nghe không? để chúng ta chuyển hóa chuyển nhân đấy đức phật là như vậy chứ không phải như nhiều người cũng lầm tưởng lại nghĩ đức phật giống như các vị thần các vị giáo chủ các tôn giáo khác là sao phật không xuống đây cứu cho hết covid đi không phải thế Đức Phật dạy rõ đây là nhân gì, duyên gì nó sinh ra quả này. Bây giờ phải thực tập cái nhân gì để chuyển hóa cái quả này. Chứ không phải ngày xuống ngày, ngang xương ngày, làm cho nó hết cái dịch này, không phải thế. Đó. Và phải tu tập thế nào? Loài người phải tu tập thật nhiều phúc báu. Đây là cái họa do ác nghiệp của chúng ta gây lên. Chính bây giờ chúng ta phải tu tập thật nhiều phước báu bằng cách chính chúng ta tăng trưởng thiện tâm từ tâm. Cái quả báo Covid này là do ác tâm ác nghiệp của loài người. Chúng ta đã sát sinh quá nhiều và sống ác quá nhiều, sống không có từ tâm, không có từ bi yêu thương quá nhiều, à, sống gian dối quá nhiều. Cho nên bây giờ nhân loại phải quay về tu tập, à, phải sống biết yêu thương, biết từ bi, mà từ bi đây là từ bi đối với mọi chúng sinh, biết bảo vệ sự sống của muôn loài, biết yêu thiên nhiên, trừ bỏ tâm ích kỷ, biết sống mình vì mọi người, vào mình vì cộng đồng, mình vì thế giới này. Đấy là những điều Đức Phật dạy cho chúng ta rất là rõ ràng. Tất cả nhân loại bây giờ đều ai cũng tu tâm này, cũng phát ra cái tâm này thì chắc chắn cái quả này nó sẽ phải chuyển hóa. Cái ác nghiệp Covid này nó sẽ phải chuyển hóa. Nếu ác nghiệp của chúng ta còn thì con Covid này nó còn biến hóa, còn biến thể, không thể hết được. Thầy nói như vậy. Chúng ta chỉ có bằng cách phải tu tập. Wow. Phải tu tập là cái chắc chắn để mà nó hết cái nghiệp này đi. Đó. Rồi, còn hiện thời thì chúng ta vẫn phải phòng tránh. Chúng ta không thể tạo nhân duyên để chúng ta lây bệnh chúng ta phải phòng tránh vừa phòng tránh vừa tu tập để chuyển hóa cái nghiệp này đại chúng nhớ vì cái nghiệp này còn thì con covid này nó còn biến thể mà chúng ta có kháng sinh này nó lại mọc ra cái biến thể khác như vậy đấy Đó. rất nguy hiểm đây là sự thật mà với cái thấy của phật đức phật là như vậy ngài thấy rõ ác nghiệp của các ông các ông phải trả thôi và bây giờ các ông muốn chuyển nó thì các ông phải tu tập phải tích cực tu tập mà mỗi người phải trừ bỏ tính ích kỷ của mình mà ích kỷ là gốc từ mê lầm chấp ngã mà ra đó phải trừ bỏ nó và cái này chỉ có nương vào giáo pháp của phật mới biết được con đường mà mà tu tập mà trừ bỏ những cái mê lầm này thôi cho nên ấy, phật pháp và tăng là như vậy đấy chứ tăng là những người đi trước là biểu tượng để cho mình để mình dẫn bước à, là những người thực hành trước là những người gương mẫu để cho quần chúng bước theo đi theo con đường này à, chư tăng là người dấn thân à, là người khước từ những cái tham luyến thế gian đi trên con đường này để làm gương cho chúng ta chúng ta nói theo đại chúng phải như vậy đó. cho nên quy y tam bảo thật là quy y tối thượng đây mới thật sự là quy y tối thượng mới thật sự là sự chỗ nương tựa tối thượng à, đấy cho nên thầy nói bài này gọi là sự nương tựa tối thượng à. sự nương tựa tối thượng là tam bảo ngoài tam bảo không còn một chỗ nào cho chúng ta nương tựa an ổn vững chắc hết chỉ có tam bảo mà thôi và, và tam bảo lại là cái phước điền công đức chân thật nữa chúng ta nhớ đấy ngọc hoàng thượng đế khi hết phước mà quy y tam bảo xong một cái ông lại được phục hồi phước và thoát khỏi kiếp con lừa mà sinh trở lại làm làm đế thích ngọc hoàng đấy tại vì tam bảo là phước thật không phải là phước giả đấy. cho nên chúng ta nương tựa quy tam bảo chúng ta sinh ra phước báo thật chứ không phải phước giả đấy. vậy thì vào wow, tăng ni phật tử chúng ta hiểu được cái lẽ này rồi chúng ta có thấy mình thật là may mắn an lành không ừ. Đấy. chúng ta được quy y tam bảo quy đức phật thế tôn thật là vô cùng quý báu chúng ta thật là phước lành đấy tuy rằng là sinh sau thời đức phật có kém may mắn một chút nhưng thực sự vẫn rất nhiều những cái, cái may mắn đấy gọi là kém một chút nhưng vẫn còn là hơn rất là nhiều chúng sinh nhiều người khác chúng ta được quy y tam bảo chính thức và sự quy y đó là sự quy y tối thượng là sự nương tựa tối thượng tối thắng không ai bằng thầy mong rằng làm sao cho phật pháp lan tỏa rộng rãi để cho tất cả người người trên khắp năm châu hoàn cầu này đều biết quay về nương tựa tam bảo thì họ sẽ hết khổ thế gian này sẽ hết khổ ờ, mới thật sự là chấm dứt được khổ đau còn không có nương tựa tam bảo thì không bao giờ hết và sự thực thế giới đã chứng minh bao nhiêu năm tháng qua bao nhiêu ngàn vạn năm qua loài người vẫn khổ đau vì loài người chưa tìm được chỗ quy y tối thượng hơn 2.600 năm Đức Phật ra đời vào bắt đầu mới có một nhóm người biết nương tựa vào nơi tối thượng này là Phật tử chúng ta mà phật tử có được nhiều đâu thưa đại chúng phải không? tín đồ phật tử trên thế giới có nhiều đâu mà những người mà có là phật tử mà chính thức quy y đầy đủ hiểu được quy y cũng không phải là nhiều nữa Nhá. cho quả thật là rất ít ỏi thế cho nên đa phần nhân loại vẫn tràn ngập khổ đau là thế bao năm bao tháng bao đời vẫn cứ thế thôi triền miên đau khổ triền miên lo lắng bất an bất toàn bất toại nguyện à. Đấy. cho nên tất cả tăng ni Phật tử chúng ta phải cùng nhau phát nguyện hoàng truyền Phật Pháp, đem giáo Pháp này đến rộng khắp muôn nơi. Đấy là lòng thương chân thật của chúng ta, đấy là sự đền ơn chân thật của chúng ta đối với Đấng Tử Phụ. vào Ngài đã bao nhiêu kiếp Ngài lăn lộn trong luân hồi sinh tử để tích lũy công đức, để mà đầy đủ nhân duyên ra đời, ban bố Pháp lành cho chúng ta. Thế thì chúng ta phải không phụ công ơn Ngài, quyết tu tập, quyết đem ánh sáng Phật Pháp đến khắp tất cả quần sinh. Đại chúng nhất trí với Thầy nhé. Đấy, đấy là cái trả ơn chân thật cho Đức Thế Tôn đấy. Chúng ta học Pháp này, thực hành Pháp, thể nghiệm Pháp và đem Pháp, Phật Pháp đến với mọi người. Đó là sự đền ơn chân thật với Đức Phật, Đức Thế Tôn của chúng ta. Thầy chúc đại chúng sẽ cùng với Thầy thực hiện tâm nguyện này để làm sao à, dâng cái món quà quý báu này lên Đức Thế Tôn